thì anh em có thể ra được bất cứ sòng sới hay là sân chơi lớn nào để anh em chơi thì với bộ hồ tài xỉu 2020 này thì anh em có thể lắc cái bộ hộp này nó đi đều tỷ lệ là 5 năm chén tài chén xỉu ngoài ra thì anh em có thể lắc cái bộ hột này đi theo ý muốn của anh em và anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn anh em nhé và bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích nên là anh em cực kỳ là yên tâm khi anh em ra sòng sới chơi ra sòng sới chơi thì anh em không thể nào mà tránh khỏi được à, cái phần thử tăng tích đúng không ạ thì bây giờ tôi sẽ thử luôn cái phần tăng tích cho anh em để cho anh em cảm nhận cái bộ hột này như thế nào anh em nhé trước tiên thì à, tôi sẽ dọi đèn cho anh em này hộp thì cực kỳ là trong trong hơn Ngọc Trinh luôn đúng không ạ rất là trong anh em nhé nước muối thì nổi đúng không anh em nổi rất là đều khi vớt hột thì anh em lau khô không châm hoàn toàn không hít hoàn toàn không hít nhé đó thì vừa rồi cũng đã test cho anh em xem cái phần tăng tích của bầu hộp thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hột tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận được là cái bộ hột này nó như thế nào anh em nhé 224 xỉu lên tài 245 lên tài 246 đúng không ạ bộ đi cực kỳ là đều và cái bộ này đi rất là khôn anh em nhé đó thì à, anh em xem và cảm nhận cái bộ hồn này của người tôi bộ hồn này đi rất là khó đoán anh em thầy thợ hay là tay con không thể nào mà nhìn được cái tay lắc hay là những cái kế hột để mà đoán được là bên trong anh em sẽ lắc tài lắc xỉu tôi xỉu 235 thì uh, chén 235 này tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em này 226 tiếp tục giữ xỉu cho anh em 112 vẫn tiếp tục xỉu 336 à nhập 334 135 tiếp tục lại là xỉu đúng không ạ thì chén này lên tài 346 tôi giữ luôn tài cho anh em phải chén đó hai bốn năm tiếp tục vẫn là hai bốn năm lắc cảm tưởng như kiểu là hột không đi luôn đúng không anh em lên ba bốn sáu đó, đi đúng một hột duy nhất hai bốn sáu một hột đi cực kỳ là khôn anh em nhé đó, lên hai bốn năm thì vừa rồi anh em cũng đã thấy rằng là tôi đã test cho anh em thứ nhất là cái phần tăng tích của bộ một tài xỉu 2020 này cái thứ hai là cái tỷ lệ đi đều của nó và cái cách lắc hột tài xỉu để anh em có thể lắc cái bộ tài xỉu này đi theo ý muốn của anh em và lắc cái bộ tài xỉu 2020 nó giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn thì anh em nào làm tay cái anh em muốn sở hữu cho mình cái bộ hột mà nó mang lại cho anh em là cái độ hiệu quả cũng như là tỷ lệ chiến thắng khi anh em bước ra sòng chơi hay là sân chơi anh em chơi thì anh em hãy liên hệ với tôi để được sở hữu cái bộ tài xỉu 2020 này thì bên à, cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em rất là nhiều những bộ hồn hay là những bộ đồ chơi cho anh em đi ra sòng chơi, anh em đi đánh bịp tài xỉu hay là đi lắc tài xỉu bịp thì uh, em à, xem video hãy đăng ký kênh này để anh em được cập nhật những video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo thì cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em đến đây thôi thì hẹn anh em ở các video tiếp theo xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sóng giới luôn luôn may mắn